Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Hai Lúa Soi Kèo Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải bầu đầu nha nữa nha Thì mình nhận định đa giải cho tất cả anh em luôn Từ Á sang Âu, từ Âu sang Á thì anh em khỏi sợ phải lo về cái vấn đề mà kèo ít nha Thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải bầu đầu nha nữa Trước khi vào nhận định bằng câu nói cũ Thì anh em nào đang chơi ở ngoài mà đã qua thầu qua cò thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký vào trang chơi thì tại sao mình khuyên anh em đăng ký trang để vào nhóm của mình chơi thì để cho anh em chơi được lợi nhuận tốt nhất và anh em chơi được hiệu quả nhất thì giống như anh em chơi trang thì mình cũng đã nói ở những video trước rồi chơi trang thì cho anh em rất là tiện thì à, anh em có thể chờ kèo và anh em có thể đánh rung đồ thoải mái thì đó mình không có cần phải nói nhiều nữa mình chỉ nói sơ qua về vấn đề chơi trang thì anh em muốn chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc là Telegram của mình thì Zalo của mình là 0937 072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình chơi luôn nha thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần nhận định giữa trận à, thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em giữa cái trận giải của Bồ Đào Nha nha anh em đó là trận Roboto và Estori thì uh, diễn ra vào lúc uh, à, 3 giờ 15 ngày 11 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng Porto đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 54 điểm sau 23 vòng đấu chỉ dưới uh, Benfica đang đứng vị trí đầu bảng thì um, kế bên phía Porto thì có Sporting Braga uh, có 52 điểm sau 23 vòng đấu thì chỉ cách Porto với vị trí Porto là hai điểm bởi vậy Porto đang giữ vững cái vị trí đầu bảng xếp hạng của mình còn uh, thì đang đứng vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và có 22 điểm sau 23 vòng đấu đang kế cái vị trí đèn đỏ chỉ cách cho 7 điểm nhé 6 điểm thôi nha anh em thì Estori đang có một cái vị trí rất là an toàn cách à, vị trí đèn đỏ tới 6 điểm lần còn trong thành tích những trận gần nhất của hai đội thì bên phía Porto anh em cũng thấy Porto đang có một cái phong độ rất tốt trong mùa giải này luôn nha. Thì uh, anh em thấy trong cái chuỗi 5 trận gần nhất thì Porto để thua trước um, Inter Milan trên cúp C1 và thua ờ, bị thẻ đỏ và thua cái đội uh, thua trên đấu trường Bồ Đào Nha luôn nha anh em. và để thua trước um, đội uh, Vicente với cái tỷ số là 2-1. Thì xem tiến qua cái thành tích của bên phía Astori thì anh em thấy Astori trong 10 trận gần nhất thì Astori chỉ thắng được đúng hai trận trước uh, ờ, Bovita và uh, ờ, Rasabia thì anh em thấy còn những trận gần nhất thì uh, bên phía Astori để toàn thua toàn thua với cái cách biệt là từ hai bàn đổ lên đây anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Porto và thằng Estori thì anh em thấy những bàn thắng luôn nghiêng về phía Porto mà thắng với cái cách biệt là căng gần nhất thì à, một điều trên sân nhà của Estori mà Estori bị thay đỏ và trận trước thì cách biệt là hai bàn thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em mà mình quên cái phần thành tích chơi trên sân nhà của Porto cho tất cả anh em xem thì Porto chơi trên sân nhà trên mọi đấu trường luôn Porto toàn thắng nha em toàn thắng anh em hãy nhớ quan trọng là cái vấn đề này mà trận này Porto gặp Estori là cái đội bóng đang yếu và đang nằm gần cuối bảng xếp hạng thì còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là anh em thấy Porto đang chấp cái cái mã kèo là 1,75 1,75 nha anh em 1,75 và tài xỉu là 2,75 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo Porto chấp 1,75 cho mình và anh em vào thêm một cái mã kèo là tài cho mình luôn nha và hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã kèo botto chấp 0,75 thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm cái đội sân nhà tại vì sao anh em phải nằm đội sân nhà mình sẽ phân tích cho tất cả anh em sau thì ờ, góc thì anh em cứ vào cái mã ờ, botto chấp góc được nha hiệp 1 thì anh em không cần phải vào góc đâu anh em cứ vào botto chấp góc full trận cho mình thì cái trận này mình dự đoán sẽ tầm tỷ số là 3-0 hoặc là 3-1 dành cho botto thì tại sao mình khuyên anh em nên nằm cái mã kèo đội chủ nhà Porto chấp với cái mã kèo rất là cao như thế này thì anh em cũng thấy trên cái bảng xếp hạng hiện tại là Porto đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng có 54 điểm còn trong khi đó Sporting Balaga đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 52 điểm. Thì nếu trận này Porto không thắng với cách biệt xa thì thằng Balaga này nó sẽ lên vươn lên cái vị trí là 55 điểm là nó sẽ vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thì sẽ cách biệt thằng Porto bởi vậy thằng Porto phải gắn giữ cái vị trí gắn giữ cái vị trí uh, nhì bảng xếp hạng nha anh em bởi vậy anh em cứ thấy cái phong độ của trên cái phong độ mà của thằng Porto đấu trên cái đấu trường đấu trường uh, Bồ Đào Nha thì anh em cũng thấy thằng Porto đang có cái phong độ rất tốt nha bởi vậy mình khuyên tất cả anh em nên nằm cái mã kèo là thằng Porto đội chủ nhà chấp với mã kèo là 1,75 và tài xỉu là anh em nằm cái mã tài 2,75 mạnh tay cho mình luôn anh em nằm hai mã kèo này mạnh tay cho mình nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận Porto và Estory thì anh em nào mà đang xem á nếu mà trùng ý kiến với mình thì anh em cứ nằm cái mã kèo giống như mình còn anh em nào mà không trùng ý kiến thì anh em có thể nằm nghịch lại nha còn anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cọ ngoài thì mình phiên tất cả anh em nên đăng liên hệ mình để đăng ký trang chơi cho nó dễ luôn nha thì giống như cái kèo này 175 nhưng mà nếu mà mình đánh mình sẽ chờ kèo tuột xuống 1.5 hoặc 1.25 mình quýnh à, nếu mà Porto nó ăn với cái tỷ số 3-1 hoặc là 2-0 thì mình sẽ ăn đủ nha anh em bởi vậy anh em chơi trang là anh em lợi thế được cái kèo đó thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo là 0937 072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em à, vào nhóm và đăng ký trang để chơi cho hiệu quả luôn nha thì đến đây mình cũng đã kết uh,